Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với học văn chị Hiên Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục trong chuỗi bài học về học vần Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu nha Đầu tiên, chị có chữ U Khi ghép với chữ O và chữ Y ngắn Chúng ta sẽ đánh vần là U O I Uôi Vần Uôi Ví dụ như muối suối tiếp theo chữ u khi ghép với chữ o và chữ m chúng mình sẽ đánh vần là u o m uom ta được vần uom ví dụ như buồm quả muỗng tiếp theo chữ u khi ghép với chữ ô và chữ cờ, chúng mình sẽ đánh vần là u ô cờ uốc. Vần uốc. Vần uốc có ví dụ như đuốc, thuốc. Tiếp theo, chữ u khi ghép với chữ ô và chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần như sau. U ô tờ uốt ta được vần uất chị có ví dụ chuột bút chữ u khi ghép với chữ o và chữ n chúng mình sẽ đánh vần là u o n uôn vần uôn ví dụ như cuộn chỉ khuôn Chữ U khi ghép với chữ O và chữ ngờ đơn sẽ được đánh vần như sau. U ô ngờ uông. Vần uông. Ví dụ như chuông, vuông. Vậy là chị đã giới thiệu về cách đánh vần và ví dụ của 6 vần trên. Bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện đọc lại 6 vần này nhé. Các bạn hãy đánh vần theo chị nào. U o i ui. U o i ui. U o i ui. U o m uom. U o m uom. U o m uom. U o cờ uốc cờ uốc u ô cờ uốc u ô tờ uất u ô tờ uất u ô tờ uất u ô n uôn u ô n uôn u ô n uôn